ว่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวสมัครทีเออกินข้าวสมัครทีเออขับใจขับใจสบายดีอ่าคงคงคงคงhiểu chị bà Ờ, chết ờ. ờ, à, chip ờ, Pì Ờ, 70 tuổi Ba cũng khá lớn tuổi rồi mọi người Bây ừ. giờ mình đi gửi quà cho các cháu nhỏ bánh bánh Bây giờ chỗ em em em uh, đường nó đi tìm gà cơ không biết là có gà không này chó nhỏ này ờ. thấy thịt lợn được nhở thấy thịt lợn hoặc là không biết là đồng bào lào là thích uh, ăn những cái món gì nữa cơ đây là một cái chợ nho nhỏ thì uh, bây giờ giang đang có mặt tại chợ nho nhỏ để cùng em đường vào uh, khám phá cái bản làng của người lào cách đây 12 km mà bản làng đó thì theo như em Đường em chia sẻ em đã sống đây thì em bảo là 12 năm không có điện, không có sóng. till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left trên đường ờ, đi vào bản thì ờ, Giang thấy là các trẻ em đang ngồi vui bà con uống rượu bia ở dưới luôn mát luôn đấy từ ờ, đây vào bản thì khá là xa mọi người đi gần mười mấy km toàn đi đường rất là khó đường đá đường đất sẻ với lúc đầu với mọi người ấy, thì uh, trên đường đi thì Giang sẽ uh, chia sẻ tâm sự với mọi người. Uh, hôm nay thì uh, cái video này là sẽ tập đặc biệt nhất. Uh, Giang sẽ cùng với em Đường uh, vào một cái bản uh, phía trong này để uh, mình uh, tìm hiểu, chia sẻ với mọi người về cái bản làng của người Lào như thế nào và cuộc sống hàng ngày người Lào người ta làm gì, sinh hoạt ra làm sao đó là cái thực tế mà Giang à, muốn đi tuy là con đường vất vả à, bao nhiêu đi chăng nữa thì à, Giang vất vả và thì Giang cũng trong đó là em đường bảo không có điện có sóng thì rất là khó nên là mình vào, vào trong đấy thì mình sẽ vào thăm nhà dân rồi bản làng các cháu nhỏ trước khi vào thì Giang cũng mua mấy kẹo cho các cháu toàn đá gồ ghề lắm mà sóc lắm bây giờ anh ờ, em mình vẫn ờ, đang trên đường ờ, đi vào cái bản xa nhất nhá bản không điện không sóng tại là cũng buổi chiều tối rồi mọi người biết rồi bên Lào thì à, cuộc sống bên Lào đấy đốt nương làm giấy rất nhiều nữa kìa có để ý đấy cháy ừ. đốt hết à, xung quanh đốt đây này và Giang đi à, dọc đường thì mọi người đốt này kể cả cây to cây nhỏ là cháy trụi luôn như bên Việt Nam mà như vậy thì rất là khó khăn muốn đốt rừng nhất là đôi khi là phải xin phép kiểm lâm như ví dụ những cây nó to cổ thụ ấy à, bên Việt Nam phải giữ lại cái rừng dưới đất như bên Lào thì người ta được thoải mái đâu chúng ta không không không như kiểu bên Việt Nam là chặt cây đốn cây là phải có quy định là như thế này khai thác phải quy định bên Lào thì đấy đó đây như cái này là bông chít này mọi người này bông chít thì bên Lào ấy gọi là lăm vông đấy có lăm vông là bông chít Việt Nam mình còn cái uh, cỏ lau thì đấy. Đấy, những cái nương giấy của Lào mọi người là trồng ngô này, trồng khoai sọ ừ. đi. Samadhi. Samadhi. Ừ. Bố mi mê xong sắp tới bên trong bên khoảng khẩu bút hao là bố mi bố mi ba. Ừ đi. mà à? đi. đây là người bạn à, là, là lộc sùng lúc xưa à, cái kính này mà than khẩu bàn hóng với tận nói nói à, ngon nha ngon nha là phi hạt ờ. là một cái bản thì uh, Giang cũng chia sẻ lúc còn sáng sớm này đây mọi người thấy không hầu như bà con là nhà làm bằng gỗ sao mai đi à có em người Lào thế là lạ những cái con mic ở đây nó rất hiền nhé mọi người nhé đúng như ờ, đồng bào bà con Lào bên này luôn đấy nên bà con cũng nuôi gà nuôi vịt để cho em ờ, đường em hỏi thăm xem là ai bán vịt bán gà thì mình em mua một con à, vô tình thì anh em sẽ vào một nhà dân nào đó à, hỏi thăm và xin ở trọ và cùng ăn cơm nấu cơm với bà con trong này này Đấy, cái bản này là không có điện có sóng luôn mọi người vào trong này đúng không có sóng uh, con cắm cháu nhỏ kìa chơi trên gì kìa đấy rất là nhiều luôn tắm thì mọi người tắm lên này nhà toàn bằng gỗ thôi mọi người thế mà vào trong sâu trong kia nữa thì còn rất là nhiều gia đình khó khăn nha mọi người nhé nhà lụp xà lụp sụp nữa Được, ờ, mình đi ờ, gửi quà cho các ờ, cháu nhỏ bánh bánh bây giờ chỗ em em em ờ, đường nó đi tìm gà cơ không biết là có gà không này cháu nhỏ này cháu nhỏ uh. Ờ, à, gặp trai, gặp trai Somebody À, không, không, không, không hiểu Chị bảo Chị lại đâu Chị lại pì Pì Chịp, chịp gì Chịp gì, ồ, 14 tuổi Ờ, chết Chippy Ờ, 70 tuổi ừ. Bác cũng khá lớn tuổi rồi mọi người ừ. Đấy, đồng bào là cái váy mọi người này là truyền thống đấy ừ. ừ đi, đi vào nhà thôi Ok, ừ, Barbie, Barbie, bay đi <laughs> nè somebody, bay đi chụp tao à cháu nhỏ rất là đông ở trên này à đây còn cháu trên này mama phát phát hết đi cho mọi người đi à. ai cũng được chắc là cháu ngại xấu hổ mọi người nhìn thấy người lạ mà nhưng không sao đâu trong này lại không có quán xá mọi người nhá có quán xá có kem nhất thì mình sẽ mua kem thì uh, nắng nóng mà phải nói là người à, đồng bào Lào cũng khá là thân thiện cũng không không xấu hổ đâu mình tôi kiểu à, một chút là giang lạ lạ các cháu nhỏ cũng ngại mà may có bác này cân quen bác người Lào bác uh, somebody somebody somebody ờ, ờ khắp cháy khắp cháy khắp cháy nhờ somebody somebody somebody oh, hợp trai, hợp trai nhỉ. Gần ờ, ba uh, chục hộ dân mọi người ạ. Ừ, ừ đấy. Ồ, oh. đấy đang làm gì đây trong nhà? Xăm, bay đi. Hợp trai. Cháu đi học vùng sâu, vùng xa. Ngại, đấy, đúng rồi, đưa cháu. Xong bay đi. Ủa, wow, bé xinh đấy. Wow Số 6 Ừ, sao? Ừ, 6 Ồ, oh, mi phù hay? Nhăn Mi phù đấy không? Nhăn, nhăn, với mi À, hay mi? Ừ Ồ, oh, chưa có người yêu luôn Chưa có bạn trai mọi người ạ <laughs> Xinh gái thật Xấu hổ, xấu hổ Ồ, oh, này tối này bung nghỉ Ăn nổ Một điện mọi người ạ Ồ oh. Tiếc quá trong này tối Ồ oh bố em gì hơn không? bố em Có mẹ bố em nữa Ừ Bố chú bố mẹ mà đấy Ồ, oh, chắc xấu hổ ngại Bố mẹ mà À, bố mẹ À, bố mẹ đây Bố mẹ, mà Ồ oh, Bố mẹ của của em đấy Không ạ Xinh gái lắm, đồng bào Lào xinh gái cực Chưa có người yêu cho bạn gái Ngại Xăm bay đi สบายดีสบายดีอืมสบายดีสบายสบาย bố mẹ của của em đấy à, vừa đi nương về vừa đi làm về bây giờ thì uh, tối rồi giang cũng uh, chuẩn bị là về nhà bác này để uh, ăn cơm rồi là nấu cơm cùng mọi người nghỉ một đêm ở đây nha Đấy, ờ, như ờ, mọi người ờ, thấy là hiện tại trời đã mưa rồi tối sập luôn này bản không có sóng có điện gì luôn mà hôm nay Giang vào đây thì có mua con gà hỏi mua nhưng mà bà con là không có mọi người mọi người ạ Bởi còn chỉ có một hai con người ta nuôi thôi để làm giống thôi Đấy, thời tiết đang mưa này này là tối nay Giang sẽ nghỉ nhà bác này nhé Đấy. Bác ấy hiện tại là cũng rất là đông các cháu nhỏ nhà và đang uh, nấu cơm này mọi người này đấy hàng ngày đấy thôi đấy. Giang có mua trứng ờ, hai uh, chục trứng về đây để uh, tối nay ăn cơm cùng bà con để trải nghiệm cái cuộc sống ban đêm ở đồng bào Lào như thế nào cho mọi người cùng xem đấy nhé yeah. no cái cháu bé là, là con uh, cháu của bác và cái nồi này không biết nồi gì đây xem nào xem xem này, Uh, bỏng quá đây là nồi cơm đồng ạ đồng bào còn rất là khó khăn thì giang rất là hiểu nên khi vào đây thì mình muốn trải nghiệm cuộc sống bà con trong này đấy để uh, cho mọi người cùng rõ hơn đó là thực tế Thế còn Giang vào đây thì ờ, cũng không ăn trộm, ăn cắp một cái gì cả Mong muốn là Giang chia sẻ với mọi người về cuộc sống giả dụ một người sang đây có đi du lịch hay đi phượt mà có thể xin nhờ ngủ với người đồng bào để cùng ăn rồi là cùng trò chuyện những người Lào trong này đây là cũng à, trong nhà bác này tôi ôm một cái điện nước này mà người đây là đỏ lon mà không nhìn thấy đi luôn đây trong căn nhà người Lào nữa có bác gái đang ngủ thấy mọi người thấy không chúng ngủ rất là bé luôn nha mọi người rất là nhiều nhưng mà nhỏ Giang cũng rất là hiểu Nên là Giang nghỉ ở đâu thì à, tối cho Giang ngủ chỗ nào cũng được Miễn là có chỗ chú thôi Đấy là như thế Còn bản đây thì à, gần có hai mươi mấy hộ rồi mọi người Cái chân này rộng lắm này. Giờ nó tối không nhìn thấy được Mưa nữa mà Thank you. phía Lào này mọi người này các cháu nhỏ viết lên tường này ờ, ở phía Lào này. rất là đẹp khó viết đây mọi người <laughs> nhỏ mọi người ăn bánh nhá ô oh, đấy đang mưa cái là phải chạy ra ấy này mọi người chạy ra để che nắng che mưa em đang nấu cơm này mọi người nha chị ở đang nấu cơm Like mưa mọi cơm này, chưa được ăn đâu thì à, mọi người phải đi việc về đi rừng đấy ờ, khổ à, hết rồi rất vất vả đấy mình biết rồi đây là anh chị phải đang à, mưa để mang đồ vào những đồ đạc và anh chị đi nương đấy hết hết này cái này giới thiệu mọi người uh, bà con đồng bào lào vừa lên nương có cái này là cái à, ngô đây là con con gì đấy anh ấy sao thuốc hay sao mắc khôm mắc khôm à quả um, núp hói mắc khôm đúng rồi mắc khôm chẹp chẹp đấy mắc khôm ừ. gạo mắc khôm lợn đúng mắc khôm lợn đó ừ. ờ nông đi à chó chó cái nông đi em để cái này ngập luôn đây là con nhau tay xài cho đi em lại Vừa nãy thì cũng uh, vào đây cũng chia sẻ và tâm sự bác thì thật sự là một người rất là quý đang nhưng mà cũng không bắt được gà đấy mọi người chỉ có trứng này thôi thì với rau này rất là ngon rồi thế này là hôm nay cũng mưa khá là nhiều bây giờ mọi người mới xong việc cơ phải gần hơn ờ, gần 8 ờ, giờ ăn cơm thì cũng không có gì thì Giang cũng chia sẻ mọi người đây là đồng bào Hơ Mông ở bên Lào mọi người nhé Đồng bào Hơ Mông là người ta vẫn gọi là nảo máu là ăn cơm Đấy anh cô là cũng là hẩu đề là cũng là uống nước cũng, cũng đúng giống đồng bào ở bên Việt Nam mình thôi Đồng bào Hơ Mông nhưng mà nói tiếng Lào thì mọi người cũng cũng vẫn hiểu Kinh khẩu, kinh năm là kinh lẩu cũng, cũng như đấy, cũng gần tương tự như nhau Mama đấy mà vâng, cái kín đi ờ xem nào mơi nào mơi nào à, máu nào máu đây đồng bào hâm mông hà giang thì người ta cũng ăn chung như này thôi đấy con là cho vào đây ờ, ok vâng à, xin mời tất cả mọi người cùng ăn cơm với giang nhé đấy trẻ cuộc sống bà thì đang nằm bên kia cháu này thì cũng ấy rồi nhà bác đông lắm thì sẽ bút ba một ba i o p lâu gì đầu chị chị đã rồi sáu bảy ô tám chín gần mười mấy người không ăn à, rất là đông vất vả đi nào đi nào đi người nào đi tự nhiên đi thì nãy à, giang có nói à, tiếng lào là phết phết là cũng như là mắc ướt là là cay đây này đấy thì uh, tiếng việt mình gọi là cay cay thì đồng bào cũng nói là cay cay ăn ngon ăn đơn giản này thôi nhưng mà vui lắm mọi người ạ chính uh, mình uh, vào vân bản này mình uh, nghỉ này mình ăn uống mình đi phượt quen đồng bào cũng rất là dễ vì đồng bào đây là người ta cũng sống thật thà lắm mà đấy là hầu như là em này là vợ của em này đây đây đây đây là vợ của em đấy nhá cũng đồng bào hồng mông kia là hai anh em đấy còn bác này là chủ nhà còn đây có hai vợ chồng còn anh này là mimi hê hê ha mimi à à hê à à đây là anh này anh bác rất là đông con nhiều lắm Thế thì uh, Giang uh, cũng uh, ăn xong rồi Rất là cảm ơn uh, bà con đồng bào Hơm Mông ở bên Lào Đấy. Bữa cơm đơn giản ăn chung như này rất là vui Mình không có một cái suy nghĩ gì cả Đấy, Mình uh, có một cái video trải nghiệm uh, ở cùng đồng bào xin ngủ cùng đồng bào một đêm và ăn cơm cùng mọi người đấy là mình có thể mai là mình sẽ gọi là muốn đi cùng đồng bào đi xem nương này công việc của đồng bào một ngày như thế nào lào mông bên này để cho mọi người cùng à, xem và hiểu hơn về cuộc sống của bà con ở bên này khó khăn vất vả như thế nào mọi người không dùng điện thoại vâng, đấy ra vâng dùng điện thoại máy quay mọi người là vâng, hầu như thấy lạ tại vì trong này không có sóng muốn điện nên là có mua điện thoại chăng nữa thì cũng không không bây giờ là gọi được cho nhau như kiểu à. ở trong bản bí thư già Hà Giang thì may thi thoảng có chỗ còn có đấy không có luôn rồi tôi om thôi thì người ta mua đèn pin với lại cái điện nước nó tôi um thôi thì video của Giang cũng ờ, xin phép được khép lại đây thôi chúc cho mọi người có một buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc và mang bên gia đình người thân à, xin chào tạm biệt và cái loại tất cả mọi người ở video kế tiếp nhá Đấy. tối nay là sẽ ngủ với ờ, con út của của bác nha mọi người nhá còn các anh chị là sẽ ngủ ở bên này Đấy, là, là buồng của anh chị mình sẽ ngủ ở đây chỉ cần có một cột uh, chỗ đặt đầu hoặc ờ, ấy thôi ra là giang cảm thấy vui hạnh phúc thì mình không không quan trọng thì nó sang hay là như thế nào cả và bà con chỉ có vui là chính thôi mình uh, cũng uh, nhắm mắt đi ngủ đây thì không có điện mai mình bà con dậy sớm lắm đồng bào hơ mông đấy dậy sớm người phải lên nương